chào cả nhà nha à, hôm nay mình à, làm món à, cá lóc ừ, đồng nướng à, cả nhà thì à, mình à, cũng có à, chuẩn bị cá lóc rồi à, đang à, nhúm củi à, phía sau chút xíu nữa củi nó à, cháy xong rồi thì mình làm món à, cá lóc nướng chui đó, cá lóc nướng mình ăn với à, làm món gừng người hái rau rau giường nha thì đây là mình cho cả nhà thấy à, phía sau mình là đang à, nhóm lửa ha rồi mình chia sẻ cho cả nhà đó lửa cháy rồi ha lửa cháy rồi thì ở đây á, mình có ờ, cá lóc cá lóc trồng cả nhà đó làm con cá lóc này ờ, để ờ, nướng chui đợi chút xíu nữa mình nướng ha làm cá lóc ăn với mắm gừng tỏi rau ha à, chụm lửa vô cho nó cháy lên à, bà xã mình à, đang à, chụm lửa nha củi này làm như nó còn ướt nên nó không được à, cháy nhanh à. khói nhiều quá quá trời lửa nó cháy luôn cả nhà ơi giờ mình đợi cho nó cháy hết cái lửa này nè thành hang và mình nướng cá nha rồi chuẩn bị nướng cá cả nhà ơi đó cá lóc cá lúc à, nướng nha à, ăn với mắm gừng mình nướng cá này à, nước mà than thì dĩ nhiên là nó ngon rồi món ăn ờ, đồng quê dân dã mà rồi chuẩn bị để ờ, cá lóc này ờ, ăn ngon á, lúc là còn nóng mà mình ăn thơm thịt thơm bẻ rau bẻ rau gừng ha nhìn cá trên lò thấy hấp dẫn ha cả nhà nướng xong cá này rồi mình à, bẻ rau gừng giao à, rau đồng á kèm gói ăn kèm với cá lóc quá hấp dẫn luôn rồi chở cá lại Đó. than thì để lửa riêu riêu thôi ồ ôi thơm mới vừa nướng lên là thơm rồi quá tại cá lóc này luôn cái này à, mình à, gói với rau ăn ngon ha em ha gói với rau chút xíu nữa mình vẽ rau ha rau rau à, đọt cốc nè rồi rau má nè ăn rau giường cho nó mát rồi rau đắp cá nè đó mình làm mình ăn với rau giường mà có gì ăn nấy quá trời cá lóc luôn hấp dẫn ha cả nhà ăn món này nó mới hay nè ôi ôi trở lại để cái bụng nó chín để thấp thấp xuống ha rồi cho nó chín để cao quá nó không có chín đâu mình nướng ờ, than nướng than nướng kiểu này nó mới ngon đó là nếu mà mình có gom gà mình đựng cá lóc nó chui này nè ngon lắm rồi mình đựng than đi chuẩn bị đi bẻ rau cả nhà ơi rồi giờ mình đi bẻ rau nha mời cả nhà đi à, ra nhà mình phía sau để à, bẻ rau à, giờ à, bẻ đầu cốc trước đó ở đây là đầu cốc nè cốc này thì mình ăn với cá nướng nè rồi à, bánh xèo đó nó có vị chua rau giường nha cả nhà đọt cốc này quá trời non luôn em ha ờ đọt này nó bự mình ăn à, cái à, loại rau này thì nó an toàn cho mình nha bẻ bên đây nhánh bên đây nó nó, nó non nè đó rồi cỏ gao ha giờ mình đi lên trước mình à, tranh thủ thời gian à, mình làm à, video để cho cô chú anh chị xem cho vui nha mình ra ngoài vườn thì có gì mình bẻ nấy có gao á mình gột đó nè mình gột ăn cũng được nè bẻ gao đi thì kiếm cái non mình bẻ đòn ăn đó bột này ăn cũng tốt ờ, lắm nha cả nhà còn rau má với, với, với giường nữa cũng được ờ, một ít rau trời nay đây nắng quá ngày hôm qua mưa hôm nay nắng tốt lắm khung cảnh miền tây à, nhìn rất là đẹp ha mình đi ra đây nha mát mẻ quá quá trời nhào luôn cả nhà ơi cái nhào này à, cái nhào này á là mình mình à, ngâm thuốc cụ cũng tốt lắm nha cả nhà hôm nào mình làm clip mình chia sẻ cả nhà nha nguyên một vườn nhào luôn đó cả nhà thấy nè nguyên một vườn nhào luôn nè mình đi bẻ rau thì mình chia sẻ à, cả nhà thấy cảnh xung quanh ở à, miền tây nha rồi chanh dây đó cái chanh dây này nhìn thấy rất là ngon luôn nè quá trời cháy chanh dây luôn cả nhà ơi Trời ơi nó đeo lên cây dừa nè cả nhà Quá trời Đấy Bên đây là ao nuôi cá nè cả nhà Đó ao nuôi cá Rồi mình đi ra đây mình bẻ gao ha Kiếm gao Em bẻ gao gì nữa vậy Đây Ở đây có đầu gồng luôn đậu gồng không có trái thì mình ăn lá cũng được nữa cả nhà nói chung là rau là mình ăn đều tốt kiếm lá non của đậu gồng mình à, hái kiếm gò má luôn nha rồi đi làng kia đi kiếm gò má đi Ôi, à? đu đủ quá trời chín đu đủ ngon luôn cũng chín cây nè ừ hết biết trái đu đủ ngon nè mày, ngon ha trái đu đủ này chắc chín nó ngọt lắm ha ừ. chín rồi nè để chín hồi cũng luôn á gần chín này nó vàng ra màu vàng rồi giờ mình à, bẻ cải cả nhà ơi đó cải ở đây nè cải ha cải dân ừ, mùng thì à, tháng hạn này thì à, cải mình giải nó cũng ờ, dày quá nó không được cây nó không được bự không mà nhỏ này thì mình ăn cũng ngon rồi đang ờ, nhậu cải còn thiếu loại rau gì nữa không em cải là đủ rồi phải không ừ. nó tốt được cải ha à, tốt cái sợ luôn chưa rồi em nhổ đi rau giường này thì có gì bằng đâu cả nhà ăn rau vườn rất là tốt luôn rau này là mình trồng tự nhiên không có xài thuốc men gì chứ á ờ, nó, nó non nhớt luôn đó, được một rau một ổ rau cải cũng có rồi à, đọt cốc cũng có rồi à, chùm ruột cũng có đậu gồng cũng có rau càng cua còn thiếu rau gấp cá chút nữa mình kiếm rau gấp cá rồi hồi đậy là kỹ nha em để à, sâu nó vô bướm nó vô được chưa rồi được một ổ rau nè rất là ngon luôn tươi nhớt luôn rồi vô mình lặt rau này ha rửa rau cả nhà ơi rửa rau rửa chanh luôn đó rau thấy ngon lành chưa mình đợi mình rửa hết xong rau này là mình làm món gừng nhà mình còn gần không em mình làm nước mắm chanh cũng được chanh chua cũng ngon hết gần thì làm mắm chanh chua làm nước mắm chua chua ngọt hồi nãy mình tính là còn gừng ở về đâu hết gừng rồi giờ làm mắm nha ờ, chua ngọt bầm tỏi ra ờ, cho nó mịn tỏi ớt ra cho nó mịn nó mới làm mắm nó mới nổi lên nó mới ngon rồi cho vô ờ, tôm cắt vô tô đi thông thường ở ờ, miền Tây mình đó thì làm ờ, nước mắm ờ, chua cay kiểu này á là mình làm chanh hoặc tắt cho vô ít đường này là chua ngọt cho vô ít nước mắm quậy lên xong rồi mình cho lên nước mắm rồi à, nước lọc có nước lọc có nước luôn à nước mắm không à nước làm cho đậm đặc đậm rồi nước mắm vô đó nước mắm vô tô luôn mình làm gì đây cho nó đậm đặc nha cả nhà nước mắm chua cay okay. rồi vậy là nước chấm của mình à, được rồi đó chút xíu là mình lấy cá ra nha rồi à, mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình à, món cá lóc nướng gói rau nha rồi giờ mời cả nhà dùng cơm với mình nha thì à, hôm nay là mình à, ăn cơm với à, cá lóc à, gói rau chấm nước mắm chua cay đó mình à, cá lóc nè cả nhà hồi nãy là mình nướng cá lóc nè rồi rau đó, rau thì mình có các loại rau ha rau cốc nè rồi à, cải xanh rồi à, đậu rồng nó nhiều thứ lắm ăn rau vườn nha thì à, cá lóc hồi nãy à, mình à, mới vừa nướng ra rồi mình mời à, cả nhà dùng à, bữa với mình nha ăn cá lóc nướng ngon lắm đây đây đây mình để, để mình lấy cái lóc ra cho cả nhà thấy nha mới vừa lấy đinh lò xuống nóng hổi luôn ngon lắm nè. Rồi, mình thấy à thịt nó ồ thơm thịt biết cá lóc này ha ngon quá trời luôn nè nước mắm rồi giờ mời cả nhà dùng cơm với mình nha ăn cơm với cá lóc với rau chấm uh, nước mắm uh, ờ, chua cay nè giờ mình với rau ăn rau rau dừa này có bánh tráng ờ, gói ăn ngon lắm á nãy quên bánh tráng nãy không có bánh tráng mình dùng tạm này thôi ở quê thì uh, mình có gì mình ăn nấy cả nhà ơi có rau thì ăn rau có cá thì ăn cá mình à, đi ra phía sau thì mình chăn lưới hoặc là mình à, kiếm cá cũng dễ lắm uhm. ngon ngon nước mắm nè chua ăn ngon lắm xanh này nồng đúng không? Ừ, nồng nó ngon Đọc ốc nó chua ăn mới đã Giờ mình thêm rau lắm Ăn rau là ngon à Để bữa nào à, mình à, mình à, làm món tôm á cả nhà mình gói với rau nè ăn với bánh tráng ngon lắm hôm nay à, mình có công chuyện mình về trễ thì nhà mình có con cá lóc mình làm sẵn nướng rồi à, ăn cơm với rau cởi thành lòng không ừ. quá ngon vâng ăn gạo giường có với cá thì ngon quá à. còn gì bằng coi video à, cả nhà đăng ký kênh ờ, để ủng hộ ờ, tinh thần của mình nha mình chia sẻ thêm cả nhà những cái video hay hơn nha ừ, đầu cốc phải nhất là đầu cốc đầu cốc này mà có bánh thèo á ngon lắm Thịt cái cá trắng tươi luôn à ngon ghê chung hồi nãy anh thấy có gà phần cua trắng nằm phía dưới ừ. Ừ. rau bằng cua này mới ngon thích ăn gà bằng cua gà bằng cua này mà làm ờ, gỏi cũng ngon lắm cả nhà mình bóp gỏi ăn cái thịt gà ngay luôn cá lóc nha home. I cá lóc này nướng cũng ngon nó là chua ăn cũng ngon nữa còn tiêu làm được nhiều món ăn no rồi đi làm hồ cả nhà ơi hồi mình làm cái um, clip mình làm hồ cả nhà um, nhớ đón xem nha mình uh, có sắt sẵn rồi giờ mình chặt sắt rồi uh, mình cọt để uh, mình đổ uh, đổ đan á Vô bữa chở sắc này Dứt nhà quá Con nội Để cho Làm cái lộ Tại vì quê mình á Cái lộ nhỏ xíu à có bác đi qua lại khó khăn quá mình lấy um, làm cái chỗ để cho nó đổ lộ ngang nó rộng ra đi dễ mình làm này. mình quay video mình chia sẻ cho cô chú anh chị coi ở miền tây của mình á cuộc sống thì nó um, như thế nào bữa cơm sáng của mình là cá lóc với rau thì uh, video mình chia sẻ đến uh, quý cô chú chú anh chị uh, đến đây là hết nha thì quý cô chú anh chị đăng ký kênh để nhấp nút chuông á để mình có thêm video thì cô chú anh chị nhận được video sớm nhất của mình và mình xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo nha